Chào mọi người, quay lại với kênh cân ờ, máy câu Nhật của mình <clears throat> Đây, hôm nay tiếp tục series máy câu lại lên tiếp vài con máy câu nữa nha mọi người Hoặc là <clears throat> vài bữa nữa Tuần nữa mình sẽ bán cân câu Còn bây giờ cứ bán cho hết máy câu đã nha mọi người à, Chinumatic sino Shimano Chinomatic X 1000 Titan Note Okay khuyên ở cửa bằng đá này <clears throat> con anh ghi sản xuất ở đâu thì là chứng tỏ sản xuất ở Nhật thôi dùng thị trường nội địa Nhật mà mọi người đây cối thả mở nhánh nhá <clears throat> con này con số 1 mình bán 200 nha mọi người 1 200 <clears throat> số 2 đâu số 2 đây số 2 một con à, máy ngang Abu tay trái nha mọi người tay trái máy rất là mượt Abu BMX 2 BMX BLX 2 chạy 5 bi này chạy 5 bi này tay trái nha mọi người bề mặt 2 nữa ratio của nó 6.1 con này thì mình thấy nó ghi sản xuất ở đâu hết Abu Garcia này siết nhà cổ này ok khuyên ra cửa bằng đá này Abu bên mắc hai <clears throat> tay trái con này ờ, là con số ờ, hai 2 đây số hai mình bán một triệu nha mọi người số hai một triệu <clears throat> số 3 số 3 là ờ, con này gì đây mặt tính két 800 tactic e enjoy nhà cối này siết này ok à, con này tại cả khoảng 4 à, đến 5 kg ratio thì 5.1 ờ à, con này tại cả khoảng 5 tới 6 kg nha mọi người 10 RB là 150 m 12 RB là 98 m đây khuyên ra cửa bằng đá con này sản xuất ở Hàn Quốc sản xuất ở Hàn Quốc <coughs> con này con số 3 mình bán 400 Số 4 là một con uh, à, giả mô binh đôi chuột 700 RD. Đây qua carbon spot khóa này đây RD là cổ thảm mở nhánh nha mọi người cổ là cổ carbon cước cược của con này số 270m, số 302, số 4 84m. Con này sản xuất ở Nhật. Sản xuất ở Nhật. Mô bình sống, size con này thì size khoảng tầm à, một ngàn rưỡi nha mọi người. Size khoảng tầm một ngàn rưỡi. Siết mô bình đôi chuột ở đây. Đó. Nhà này. ok rồi con là ờ, con số ờ, bốn. mình bán 300 nha mọi người Bốn, ba trăm. Năm. Năm con này là Head Cooling không sản xuất ở Nhật con này thì là máy của Ủa, con này Olympic phải không ta hay kia này Olympic hay đây qua đây qua như con này giờ đây quá thôi vậy đây quá nha mọi người toàn thân là kim loại nhá toàn thân kim loại nha mọi người Sai thật của con này thì khoảng tầm 4 ngàn sai thật khoảng tầm 4 ngàn à, cược số 3 300m cược số 4 220 cược số 508 cược số 7 là 130m rồi sản xuất ở Nhật luôn cặp tay trái đổi tay trái phải tất cả đều được hết rồi khóa này mở ờ. ok đó <clears throat> con này con số 5 mình phải hai trăm rưỡi năm hai trăm năm mươi Số 6 là một con Daiwa ABS Switch 5 2 4000 Con này là máy cối nông Máy đời mới Sản xuất ở China Máy rất là mượt Khóa này Tay này tay trợ lực nha mọi người Tay dài trợ lực Cối là cối carbon khối carbon con này khối nông năm số nào cược số 5 vào 200 m cược số 6 vô trăm rưỡi m đây <clears throat> thằng của nó thẳng ABS nha mọi người rồi khuyên ra cược khuyên ra cược thì hơi dơ hơi dơ chứ không phải bị rỉ đâu về mọi người vệ sinh lại rồi mua pin đồng 4.000 máy rất là êm sản xuất ở Trung Quốc con này là con số 6 mình bán 500 6 500 ok <clears throat> số 7 Số 7 là một con cối nông mô bình tĩnh. Cối nông mô bình tĩnh nha mọi người. Cối nông mô bình tĩnh sản xuất ở Nhật, Shimano. <clears throat> Super Aero 5000. Size thật của con này thì cũng khoảng tầm ở 5000. Size thật 5000. Cối carbon. Toàn thân carbon. Ủa, thân này như thân kim loại hay sao? Còn này. carbon nha mọi người carbon tay quay kim loại <coughs> đây và bình tĩnh nha mọi người dòng này thì chuyên trì câu biển máy tơi chuyên trì câu biển rất là rực đây thậm chí tay quay của nó cũng là tay quay à, trợ rực nha mọi người đây tay quay dài tay quay trợ rực tay quay trợ rực nha nắm chắc này máy chạy rất là êm vút phế lắm để con đây cầu biển thì thôi rồi này khuyên đã cửa con đẹp nha mọi người con đẹp đây để hơi bị oxy hóa xíu về cái này mọi người vệ sinh là dễ lắm để dâu chui ra ra đây sản xuất ở nhật đó <clears throat> rồi ok con này là con số 7 mình bán 450 ngàn nhá 7 450 rồi 8 Spat VO 2000 sai thật của con này khoảng tầm 4000 máy Olympic sai thật khoảng tầm 4000 nha mọi người đây toàn thân là kim loại hết cối kim loại thân kim loại ngoài hình thì con khá là đẹp cược số 3 308 cược số 4 203 cược số 5 2 à, cược số 4 209 cược số 5 203 cược số 6 195 450 g ratio 4.5 ratio 4.5 đây khuyến đã cửa tới con đẹp nha mọi người khuyến đã cửa con đẹp sản xuất ở nhật <clears throat> đó rồi ngoại hình như thế này ngoại hình con này cũng con khá là đẹp con này con số uh, à, 8 mình bán 300 nha mọi người 8 300 Rồi số 9 AE not AE not 2500 size của con này cũng là 2500 nha mọi người đây con này sản xuất Malaysia Shimano sản xuất Malaysia cược <coughs> số 2 170m 2.5 150m cược số 3 120m đây khuyên đã cược ở đây cũng còn đẹp vậy mọi người phải vệ sinh này xíu nhé tất cả máy bài thì phải phải vệ sinh này xíu nha mọi người này ở trong này con dớ này kim loại nha mọi người thân carbon của kim loại tay quay kim loại <clears throat> ok sản xuất Malaysia con này là con số à, 9 <clears throat> con số 9 này mình bán rưỡi nha mọi người 9 550 Đây. Rồi số 10. Đây qua, carbon sprinter. 5000B con này sản xuất ở Taiwan. Size của con này thì khoảng tầm 5 ờ, tới 7 ngàn Máy khá là êm Size khoảng tầm 5 tới 7 ngàn Con này thì toàn thân là carbon Tay quay kim loại Mô pin là ờ, mô pin đồng nha mọi người Mô pin đồng nha Không phải mô pin chết đâu nha Mô pin đồng Đây Cược số 5 250 Cược số 6 200 Cược số 7 170 đây chỗ khuyên đã cược thì hơi dơ cái này về mọi người cùng vệ sinh này cho mình sản xuất ở tay Taiwan nha mọi người sản xuất tay Taiwan carbon đây qua carbon sản xuất tay Taiwan con này con số 10 kết thúc video của mình mình bán rưỡi ngàn nha mọi người 10 450 rồi rất cảm ơn mọi người theo dõi video của mình ai mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề cho mình nhé này con này tay quay trợ lực con này tay quay dài